What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up. Hello các bạn, lâu quá không gặp Hôm nay Lily có tóc mới nè, cắt ngắn luôn á Và hôm nay Lily sẽ làm một cái makeup look chit chat với các bạn à, Bởi vì là lâu quá rồi không gặp các bạn nên mình cần phải tâm sự <laughs> à, nếu các bạn thích cái makeup look này thì hãy tiếp tục xem mình không có quen um, <laughs> đây dùng cái Ultra Prepare Cream của First Aid Beauty for Moisturizer vì da của mình khô ơi là khô luôn á Tiên thì Lily sẽ đánh mắt trước bởi vì không có muốn mấy cái um, fallout của cái shadow á rồi sau đó mình sẽ đánh foundation sau đầu tiên mình sẽ dùng color pop trong màu cat lily và lily cực kỳ cực kỳ thích cái nói chung mình là một fan rất là lớn của color pop nói chung tất cả những cái gì mà của color pop mình xài mình đều rất là thích và mình sẽ dùng cái màu đồng này để làm cái base cho cái shadow của mình ngày hôm nay Lily vẫn mình ra mặt biết là mình có cái tóc mới này không <laughs> rất là nhiều người khen nhưng mà <laughs> I don't know cái mới này thì không bận đồ phải chất một tí không thể bánh bèo như ngày xưa nữa thôi kệ lâu lâu mình thay đổi ok tiếp theo là Lily sẽ dùng cái bút girl của Coffee Shop và nó không có để tên của cái shadow này là gì nhưng mà nói chung là đây là một màu cam like coral-ish và nó rất rất là đẹp đi với lại cái màu đồng rất rất là đẹp đi với lại cái màu đồng này nên mình sẽ bỏ cái này lên trên phần mí mắt của mình cái màu này không á thì nó sẽ rất rất là cam và nhìn nó sẽ hơi mùa xuân tí thành ra nếu mà mình pha với lại màu đồng á, thì nó sẽ có hai tông và nhìn nó sẽ ra mùa thu hơn <laughs> sau khi mình đánh mắt xong thì mình sẽ dùng cái bảng Bacca của Jacqueline Hill và mình dùng mình rất là ghét những cái bảng makeup mà nó có cái tờ này nha tại sao không để cái tay lên trên cái này mà nó cứ để cái tay lên cái này thì mình không dục cái tờ này được Ok, mình sẽ dùng màu Rose Spirit là màu ngay đây Mình sẽ dùng màu Rose Spirit là màu phấn má Nhưng mà vì cái độ pigment của nó rất là high Và nó là một cái màu rose gold Cho nên là mình sẽ đánh lên chỉnh on top of this Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái brush này để đánh vào cái um, hốc mắt của mình á Mình sẽ dùng Hola của Benefit là một cái màu nâu hốc mắt nhìn cho nó sâu <coughs> nhắc tới chuyện tóc cái lúc mà Lily đi làm tóc lại á, là mình muốn làm màu rose gold ờ, tại vì là tóc blonde của mình cũng còn rất là đẹp chỉ có điều là mình không có giờ để chăm sóc á với lại nhìn nó rất là sơ rồi mình không có muốn bleach tóc nữa bởi vì cái root của mình nó ra rất là dài rồi mà đã vậy còn có cái bang này nữa cái mái này nó rất là phiền tại nếu bây giờ Lily nhuộm blonde á thì sẽ phải đi tháo chấp cái root này hoài thôi tại cái mái này nó rất là xấu nó không có cùng màu với lại cái này cho nên mệt quá thôi mình nói mình muốn làm màu rose gold thì anh thợ làm tóc của mình làm mình rất là thích cái màu nâu này nha nhìn rất rất là tự nhiên dễ thương luôn nhưng mà mình không biết mình có thích cái màu này không tại vì anh nói là uh, xài lâu dài thì nó sẽ phai ra màu rose gold còn bây giờ mùa thu thì để màu tóc này là phù hợp nhưng mà Lily lúc thì thấy đẹp lúc thì thấy nó hơi sến <laughs> mình rất sợ sến <laughs> nhắc đến eyeliner mình mới nhớ cái này là cái bút tattoo liner của Kat Von D và Lily mới mua cái này ngày xưa mình có thử qua một lần đó, thì mình không thích mình xài still là coi như là cũng gần 5 6 năm nay rồi không có đổi gì hết xong rồi mình mới nghĩ là mình phải cho cái này một cái second chance thì mình lần đầu tiên mình thử lại cũng không thích tí nào hết tại vì khi mình đánh eyeshadow như kẻ lên nó sao nó không lên xong rồi Lily để đó hai ngày sau thử lại cái mực nó ra đều và nó đen đẹp ơi là đẹp luôn mà đặc biệt là cái bút này là nó không phải là felt tip line giống như của Stila thành ra khi mà bạn kéo trên mắt nó không có bị tước tước tước mấy cái sợi chỉ á à, và cái mực nó ra rất rất là đậm luôn á Dạ gần đây mình đã trở lại với cái đồ bấm lông mi cũ của Sephora Mình không hiểu tại sao là ngày xưa mình hay là hôm nay mình thử lại cái Shumura Tại vì là lúc đầu mình mới mua thì mình rất rất là thích cái này Xong rồi xài một hồi thấy nó sao nó có bấm vào trong cái thịt trên mắt mình đâu quá chừng Ok Ok hôm nay thử lại thì nó lại ok đây là mascara của Maybelline Lash Stiletto Cái waterproof version Và Lily cực kỳ thích cái bút này Cái cái bút Cái mascara này luôn Bởi vì là Nó làm cho mi của mình nó siêu dài luôn Các bạn cứ dòm đi nha Đây là chưa có mascara Mình chỉ mới bấm thôi Đợi chút đi rồi sau khi đã đánh mascara này Mà cái này nó giữ cho cái lông mi của Lily á dài mà nó thẳng đứng lên diện nguyên một ngày luôn á Trời ơi mình thích chưa từng thấy Chưa có một cái mascara nào của drugstore mà nó làm cho mình được cái điều này hết Tại vì là ngày xưa Lily rất là thích xài cái này Canyon Ball của Urban Decay um, Nó hình như là hai chục đồng thì nó hơi mắc một tí nhưng mà so với những cái đồ trong Sephora thì cái này cũng không đến nổi mắc và nó có những cái sợi fiber nó kéo lông mi dài thì là dài mà nó giữ được nguyên một ngày luôn thì cái này rất rất rất là tốt mình rất là thích nhưng em này ở drugstore thì chỉ có 7 8 đồng ở Canada thì ở Mỹ chắc phải rẻ hơn nữa cho từng 5 đồng mà và nó rất là tuyệt vời mình không hiểu sao bây giờ mình mới khám phá ra nó ngày xưa là Lily rất thích cái Great Lash của Maybelline Lots of Lash nhưng mà cái này á, thì nó không giữ được đứng lên như vậy đâu còn cái em này là new favorite của Lily cái trâu thấy dài miên man cho nhìn giống như là đeo mi giả vậy á Ok, phần mắt bây giờ đã xong Bây giờ Lily sẽ đánh sang foundation Lily mới mua cái này của Bourjois Và nếu mà bạn nào đã xài qua Bourjois thì có thể là đã biết cái sự nhiệm màu của cái foundation này rồi Lily chỉ mới thử một chút xíu tối hôm qua thôi mà đã rất là thích rồi chỉ cần một cái pump nhỏ xíu như vậy thôi mà ờ, cái foundation này nó thơm oh my gosh nên mình sẽ đó những cái da mặt của Lily bây giờ nó có kiểu ẩn đỏ đồ đủ thứ nha chỉ cần dot dot dot lên mà cái màu này nhìn vậy chứ blend ra một cái là nó match cái màu da của mình kinh khủng luôn nếu mà bạn nào không thích mùi thì có thể là không thích cái này lắm nhưng mà cái mùi này rất là dễ chịu nha giống như là mùi trái cây thành ra là mình rất thích và Lily rất là thích cái cái foundation này là bởi vì nó nó làm cho da mình sáng hơn rất là nhiều nhưng mà không có bị kiểu trắng giống như là mấy cái uh, foundation của Hàn Quốc mà Lily dùng thử nó hơi bị kiểu trắng quá còn cái này nó làm cho da mình sáng lên thôi à mà oh my god các bạn có thấy cái sự màu nhiệm của cái foundation này chưa mặc dù là tính drugstore nhưng mà nó cũng hơi bị mắc cái ống này 30 đồng nhưng mà tại vì mình nghe rất là nhiều beauty blogger mà mình thích ở trên youtube nếu mà chị có ai coi um, cái chị Essie Bẩn chị ở Anh á chị dùng cái này chị rất rất rất là thích thành ra là mình muốn thử mà kiếm ở Canada không thấy ở đâu có bán ngoài một tiệm tên là gì nhỉ Shopper Drug nó mới có mà cái này nó rất là blendable, buildable là giống như da bạn mà có nhiều tì vết thì mình nghĩ là nếu mà đánh lên nhiều lớp á nó cũng không có bị cái gì trời ơi cái foundation này nó đẹp kinh khủng luôn á bạn thông cảm mình ờ, hôm nay đang trong thời gian gấp rút nên mình không thể set up máy kia của mình được mình đang film bằng cái vlog camera <laughs> bây giờ tới phần brow là phần Lily thích nhất nhất Lily cũng mới sắm cái bút này của Benefit và mình sau cái thời gian mà mình để tóc lon á mình kiểu rất là struggle để kiếm một cái màu brow mà nó phù hợp chơi cái lông mày của mình bởi vì nó quá là đậm và từ ngày mình kiếm ra em này thì được rất nhiều người khen là kẻ lông mày đẹp <laughs> cho nên là mình rất rất là vui em này thì cũng hơi mắc nhưng mà cái um, texture của nó rất rất là mềm luôn á mình không có phải sợ là ồ mình sẽ kẻ quá đậm hay là như thế nào bởi vì nói chung là mình rất thích bởi vì á, ngày xưa Lily tưởng là cái cây Anastasia Billy cái cây Anastasia này là kiểu holy grail product của mình nhưng mà bây giờ thì sao mình thấy cái màu này nó đậm đen à, mà cái chất của Anastasia nó cũng cứng hơn cái này nhiều nên khi mà mình kẻ mình phải rất là cẩn thận nếu không là nó sẽ bị kiểu đậm đen á khi mà mình muốn tán ra cũng rất là khó còn cây bút này á, là màu số 4 và coi như là nó không bị quá đậm mà cũng không quá lợn nó y như là cái màu tóc của Lily luôn nè sau khi mà Lily <laughs> kẻ cái này thì mình lại dùng đến bút của từ Face Shop Lily mới sắm một số đồ ở Face Shop Nói chung là gần đây mình không có giờ để quay video ho chứ mình mua những cái make up mới nhiều lắm luôn á Các bạn có muốn xem video ho không thì comment ở dưới cho mình biết Ly dùng kiểu này để cho nó đỡ hao à cái bút này của mình là màu số 5 bình thường Lily dùng màu số 4 nhưng mà màu số 4 có vẻ hơi đậm quá mà mắc cười lắm ngày xưa mình mua lúc mà mua là mình tính mua số 4 xong rồi bóc lộn chúng cây số 5 mà mình về mình kể thấy màu số 5 lại đẹp hơn kiểu nó phù hợp hơn á sau đó thì mình dùng cái bút này để blend blend blend cái cọ của cái benefit cũng rất là mềm thành ra khi mà blend nó không có bị đau còn cái bút Anitas sao bây giờ nói chung bao nhiêu cái che là mình muốn che nó hết tại vì cái cái lượt của Anitas nó rất là um, cứng đó, nên là khi mình chải vậy nó đau lắm ơi còn muốn thử bút kẻ mắt của Colourpop nữa nhưng mà bữa trước ờ nhắc cái co-op bữa trước mình đặt một cái order lớn thiệt là lớn <laughs> trên co tại vì đang nằm ngủ đang trên giường coi Instagram thì nó có tấm hình là ờ nếu mà mua hơn 50 đồng thì được tặng 4 cây son dù kiểu đó mình biểu sao mình không không xa vào bảy thế là mình bật dậy lúc đó cũng gần 1 giờ sáng này cái xong ngồi mò trên cái website đó rồi cũng order một nùi son luôn thành ra là bây giờ mình đang háo hức đợi nó về bởi vì có nhiều màu son đẹp lắm Lily đang thích thử mấy cái màu son mà metallic nó có kiểu rất là nhiều sparkle mà không biết sao đợi từ bữa giờ nó vẫn chưa đến ở Canada phải pay shipping mắc ơi là mắc luôn mình hận nhất là phải trả tiền shipping con người kia xích ra đi xích ra xích ra bây giờ Lily sẽ set cái makeup này với cái phấn của Laura Mercier cái này mình cũng mới mua cái này chỉ là một cái mini sample not sample but like nó là một cái hũ nhỏ hơn chứ không phải full size mình nghe <laughs> rất là nhiều điều tốt về cái này nên mình muốn thử nó còn có cái little puff thing này nữa <laughs> dễ thương quá nhưng mà hôm nay mình sẽ dùng brush này của Real Technique nói chung brush của Lily chỉ có Real Technique thôi bởi vì nó rẻ mà chất lượng thì hơi bị tuyệt vời Hôm nay Lily sẽ dùng màu Amaretto trong cái bảng Jacqueline Hill bởi vì là nó là một cái màu rất là vo mà nó không có bị too much like uh, kim tuyến đồ á Thành ra là mình thấy nó phù hợp <laughs> Cái cái brush này á là để trên này là setting brush nhưng mà mình brush hạn chế nên mình dùng làm phấn má hồng luôn <laughs> tới phần highlight là phần Lily thích nhất đây là champagne pop và cái này thì chắc mình không cần nói nhiều bởi vì ai cũng biết champagne pop là vì sao mà nó thành nổi tiếng đến vậy phải dùng đến cái em này là hai beam của benefit và một cái liquid highlighter just roll it ở ngay cái này cái chỗ này tiếng việt gọi là gì ly không biết luôn á ờ, bình thường Lily đi làm buổi sáng lười make up lắm cho nên là lâu lâu mới có cơ hội make up bây giờ Lily sẽ viền môi bằng cái viền môi của MAC tên là Morning Coffee thực sự nha cây bút này là nó tên là gì Pro longwear cũng khá là đắt á mình nhớ hồi đó mua chắc cũng hai mươi mấy đồng mà mình thấy nó cũng chả có gì đặc sắc á ấy rồi ngon qua đây chứ ăn cái trôi hết mát nát là nhìn chỉ có mấy cái bút viền môi bởi vì là nó có nhiều sự lựa chọn chứ còn son cũng mát là thôi vứt bỏ với tớ nhé son cũng mát nó vừa mắc tiền vừa chẳng đẹp ăn cái trôi liền uhm. cái liner này thì màu rất là đẹp nhưng mà nó cũng không giữ được lâu và để hoàn thành cái makeup look này thì mình sẽ dùng Tarte Tears của Tarte Lip Paint trong màu TBT có nghĩa là Throwback Thursday và mình phải nói là mình rất rất rất yêu cái em này bởi vì là nó mình nó nói là lip paint là y chang luôn á tại vì giống như mình vẽ lên cái môi á nó mềm mà nó mịn trên môi không thể tưởng tượng được cái màu này cũng siêu đẹp luôn màu này giống như là màu môi của mình nhưng mà kiểu đẹp hơn một tí rồi thế là xong nếu bạn nào có cơ hội thử cái son Curtius này thì nhớ thử vào cái màu TBT là một cái màu mình nghĩ là ai đánh cũng đẹp hết trơn á um, cho nên là nếu mà bạn muốn đặt á đặt màu này thử trước đi nếu thích đó thì có thể mua những màu khác Makeup look đây là xong rồi các bạn có thích không nào oh, Lily có một cái giveaway ở trên channel Julie Mai đó và cái channel này của mình cũng vừa mới được 5.000 subscriber cho nên là mình cũng muốn giveaway cho các bạn ở channel này thì là giveaway là sẽ được uh, ờ, 500.000 tiền Việt và nếu mà bạn nào muốn tham gia thì nhớ sang channel của mình để xem thể lệ như thế nào và Lily có một cái Facebook page các bạn nhớ like Facebook page của mình nhớ follow trên Instagram vì Lily post cho nó rất là nhiều um, Yeah, cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay và mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần tới nha Bye bye